Xin chào tất cả anh em thì ờ, ngày hôm nay tôi uh, tiếp tục làm cái clip này để giới thiệu cho anh em uh, dành cho những anh em nào mà đi uh, đánh bầu cua đi chơi bầu cua đi lắc bầu cua bịp ở các sòng các sới nha anh em nhé cái bộ sản phẩm ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em để giúp cho anh em có thêm cái độ hiệu quả cái độ chính xác tỷ lệ chiến thắng tuyệt đối cho anh em khi anh em ra sòng sới để anh em chơi thì cái bộ sản phẩm ngày hôm nay đó tôi uh, giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ sản phẩm bầu cua cảm ứng và cái nón quét báo dung không tang này tôi ờ, cũng ờ, giới thiệu sơ qua cho anh em những anh em mà chưa biết để ờ, anh em có thể hiểu thêm về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất 2020 này anh em nhé thì giới thiệu với anh em đây chính là ba uh, con uh, hột bầu cua mà tôi đã làm cảm ứng vào trong ba quân hột bầu cua này tôi đã làm vào mặt nai của nó nha anh em nhé thì cách chơi của nó như thế nào cách đánh ở sóng sới của nó ra sao thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn sơ qua cho anh em đó khi anh em đi vào sòng vào sới chơi thì anh em để à, luồn được bộ hột này vô đó và đội theo nón bật nút công tắc khởi động ở bên trong cái nón này lên nó rung nhẹ cho em một cái là anh em đã có thể chơi được rồi nha anh em nhé thì à, tôi sẽ không làm mất thời gian của anh em nữa và tôi sẽ đi vào tôi test luôn cho anh em cái độ hiệu quả cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi hột bầu cua cảm ứng và cái nón quét báo rung không tang này cho anh em để anh em cảm nhận với tôi nhé anh em nhé đó thì bây giờ tôi uh, sẽ đội cái nón này lên để à, cảm nhận cái độ dung và tôi sẽ báo cho anh em biết có mặt nai lên thì máy sẽ báo dung anh em nhé đó thì đây chính là cái nón quét báo dung không tang của cái bộ bộ cua này đó nón rất là trẻ trung đúng không ạ nhìn như một cái món phụ kiện của anh em khi anh em đi vô sòng vô sới đội thôi anh em nhé như một nón bình thường đúng không ạ test cho anh em máy báo cho tôi biết rằng là trong này có nai nha em nhé có nai này khui cho anh em đó đúng không anh em hai con nai đúng không ạ rất là hiệu quả rất là chính xác nha anh em nhé tiếp tục máy báo cho tôi biết rằng là bên trong này vẫn tiếp tục có nai tiếp nha anh em nhé đó, tiếp tục đặt tiền vào con nai này khui đó đúng không anh em cá cua và một con nai đúng không ạ rất là hiệu quả và chính xác anh em nhé tiếp tục test cho anh em đó thì lần này máy báo cho tôi biết rằng là không có con nai nào cả anh em nhé không có nai thì anh em có thể à, không đánh hoặc là anh em có thể kết kết ưng ưng những cái chén này thì anh em có thể đánh những con mặt còn lại tùy anh em thôi anh em nhé vui đó đúng không ạ bầu tôm và gà đúng không anh em tiếp tục tiếp tục lần này máy báo cho tôi bên trong này chắc chắn với anh em sẽ có nai cho anh em nhé đó có nai thì anh em chắc chắn sẽ đánh nai đúng không ạ vui cho anh em đó đúng không em gà tôm và nai đúng không ạ đó thì vừa rồi tôi cũng chỉ test qua cho anh em vài ba chén để cho anh em cảm nhận được rằng là cái bộ đồ chơi cái bộ đồ chơi hột bầu cua cảm ứng và cái nón quét báo dung không tang này thì cái bộ đồ chơi này báo cho anh em hoàn toàn là chuẩn xác anh em nhé như em nào có nhu cầu muốn được uh, tư vấn và được sở hữu cho mình cái bộ uh, sản phẩm bộ đồ chơi bầu cua một bầu cua cảm ứng và cái nón quét báo dung không tang này thì anh em có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại tôi đã để trên màn hình anh em nhé thì những anh em nào ở gần cơ sở bên tôi ấy, thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở để anh em được mua hàng test hàng được tư vấn anh em nhé còn những anh em nào ở xa thì bên tôi sẽ gửi bưu điện gửi xe khách về tận nơi cho anh em khi nhận được hàng thì anh em thanh toán anh em nhé thì anh em đang xem cái video của tôi hãy đăng ký kênh để anh em có thể được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất chuyên về các dòng bầu cua bịp tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không để tôi sẽ đăng tải lên đây cho anh em tham khảo cho anh em chọn lựa cho mình cái bộ sản phẩm phù hợp với sòng sới của anh em và mang lại cái độ hiệu quả chính xác cho em đi chơi luôn luôn chiến thắng anh em nhé thì video tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng ở sới luôn luôn may mắn anh em nhé